Song ca cùng thần tượng Quý vị và các bạn thân mến, Song ca cùng thần tượng là chương trình giải trí nhằm tìm ra người hát song ca hay nhất cùng một ca sĩ nổi tiếng được đông đảo quý vị khán giả yêu thích. Và trong 12 tháng sắp tới đây thì mỗi tháng chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị một ca sĩ nổi tiếng và họ sẽ xuất hiện trong 4 tuần tranh tài liên tục cùng với các bạn thí sinh để chọn ra người hát song ca cùng với mình hay nhất. Bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua một số ca sĩ sẽ xuất hiện trong chương trình Song ca cùng thần tượng nhé. vị và các bạn thân mến và với phần trình diễn rất đặc biệt của ba vị giám khảo với ca khúc phép lạ chúng tôi xin được mở đầu cho vòng thi thử thách của chương trình song ca cùng thân tượng niềm vui được vào vòng trong cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận một thử thách cam go hơn nhưng bên cạnh các bạn luôn có sự giúp đỡ tận tình của nhạc sĩ Minh Châu và Minh Quân hôm nay thì các thí sinh ờ, tập anh thấy chất lượng sao tốt à, nói chung là các thí sinh là khi mà họ tập thì uh, chắc chắn là phải có sự cố gắng tại vì trong một thời gian nó quá ngắn ừ. à, thì các bạn là coi như là phải rất là tập trung dạ à, vâng. à, và mình nghĩ là là với cái sự nỗ lực à, của tất cả mọi người thì uh, kết quả thì là bao giờ cũng <laughs> phải là phải tốt hơn dạ. cảm ơn anh giàu rất nhiều cảm ơn quân nha hai anh cứ tiếp tục công việc đi ạ à. dạ cảm ơn anh. à, ngày hôm nay thì các bạn sẽ phải trải qua hai đợt thi và tất nhiên là ở mỗi đợt thi thì đều là những người bạn diễn mới đúng rồi ở đợt đầu tiên chúng ta sẽ có 30 bạn và loại 16 chọn ra 14 bạn vào đợt thứ hai thì từ 14 bạn chọn ra 5 bạn xuất sắc nhất để có vinh dự hát song ca với ca sĩ thần tượng của mình đó là chị Siêu Black. <sighs> Nói chung là thử hát. Một bạn thì ngâm đen, một bạn thì trắng trẻo, không biết giọng hát của các bạn có cùng màu hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Một điều thú vị hơn nữa, Dũng muốn được ờ, gửi đến tất cả quý vị các bạn, đó chính là cái tiết mục song ca của Dũng và chị Hà đây. Thật sự thì lần đầu tiên mà được hát song ca cùng với chị Hà, Dũng cũng gặp hơi khó khăn một tí bởi vì chị Hà là một ngôi sao một ngôi sao ờ, tên tuổi lớn bởi vậy thì Dũng cũng không có tránh khỏi được cái sự hồi hộp của mình hòa quyện với ngôi sao của mình à, với cái dòng nhạc của đan trường thì là rất thích hợp với những bạn trẻ mà trong đó tính chất thời trang cũng giống như là tính chất ờ, hấp dẫn ở trong cái dòng nhạc đó thì là những cái bạn mà mình nghĩ là có cái ờ, từ ngoại hình cho đến phục sức ấn tượng và dạ, ví dụ như là bạn ngọc đức hoặc bạn diễm my thì mình nghĩ là sẽ được lòng của các bạn trẻ à, em à, duy an sẽ là người hát với đăng trường hay và tôi nghĩ rằng là vì giọng hát em này á, thì cao vang và và và và em ấy xử lý bài hát và bè phối rất là hay Hai nữ thí sinh này nhìn rất ăn khớp với nhau Các bạn lại chọn một bài quen thuộc Không biết ban giám khảo sẽ đánh giá ra sao đây Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời Các thí sinh lại tập dợt cho vòng 2 Ở vòng này, ban giám khảo sẽ không nhận xét Và kết quả được công bố sau khi 7 cặp thi xong chị Cẩm Ly cũng có mặt tại chỗ để trực tiếp giúp đỡ các bạn bên cạnh nhạc sĩ Minh Châu và Minh Quân. Hai bạn áo trắng này có vẻ rất ăn ý, từ vẻ bên ngoài tới giọng hát. Hy vọng các bạn sẽ mang lại một tiết mục thú vị. Nãy giờ thì là em hát cái phần chính nhiều quá, thành thử là mình chia bớt câu cho bạn em. Ngày ấy ra đi cùng sông buồn Ngày ấy ra đi là em hát luôn nha. Vào vòng thử thách 2 phải công nhận là các bạn hát hay hơn nhiều Các thí sinh kết hợp với nhau cũng bớt chênh vinh hơn so với những vòng trước Đây là chàng trai đến từ Ninh Bình Bạn ấy dường như luôn đặt hết tâm hồn vào bài hát của mình Người thí sinh lại lập tức tập dượt với bạn diễn mới, bài mới Để vào vòng thi gây gắt hơn Vì chỉ còn 5 bạn sẽ được chọn mà thôi đây là 10 bạn thí sinh sẽ đi tiếp vào vòng trong và có thể nói là thời gian dành cho các bạn để tập luyện là rất ngắn ngủi. Bên này cũng tập, bên kia cũng tập, các bạn đang tranh thủ từng phút giây một để có thể hoàn thành bài thi mình một cách tốt nhất. Các bạn hãy cố gắng lên. Vượt qua một vòng thi nữa mới xác định được năm thí sinh nào được lọt vào vòng thi chung kết. Niềm vui vừa đến với các bạn thì các bạn phải nhận ngay một thử thách mới nữa Và trong 40 phút ngắn ngủi các bạn phải làm sao làm quen được với bạn diễn mới và bài hát mới Để chinh phục được ban giám khảo và lọt vào được vòng 5 người và ngay bây giờ thì cơ hội được song ca với ca sĩ Mỹ Tâm đã đang đến rất gần với các bạn rồi đó Chúc các bạn may, may mắn qua vòng thi đầu tiên là các bạn phải bắt cặp ngay với bạn diễn mới và tập bài mới chỉ trong vòng thời gian rất ngắn và vào vòng thi này sẽ chỉ có 5 thí sinh được chọn mà thôi. Thi thành 5 cặp mới, chọn bài mới, tập với nhau trong vòng 30 phút rồi vào thi tiếp. Trong 10 thí sinh sẽ chỉ có 5 được chọn. Hiện nay thì 10 bạn thí sinh của chúng ta đang ráo riết tập luyện và các bạn ấy phải chuẩn bị tốt nhất cho bài thi sắp tới của mình. Các bạn đã cố gắng hết mình để vượt qua vòng thi đầu tiên, bây giờ thì chuẩn bị cho vòng thi thứ hai. Có lẽ là các bạn đang có nhiều lợi thế bởi vì có sự hỗ trợ từ nhạc sĩ Minh Châu, chắc chắn là sẽ dễ dàng hơn đúng không Thành? Chưa chắc đâu, bởi vì các bạn chỉ có 30 phút để hoàn thành tất cả mọi việc. Không biết là các bạn có đủ thích nghi với bạn diễn mới và bài hát mới không đây? À, à, đó, tông này nó vừa với nam và cái điệp khúc chàng trai và cô gái này nhìn đầy sức sống hy vọng các bạn sẽ thuyết phục được ba vị giám khảo Dương xuân xin lặng gió heo mây Để cho muôn chim về với muôn cây rồi, em là tâm này rồi, ok Ở vòng thi này 10 thí sinh, tức 5 cặp sẽ trổ tài trước ban giám khảo Nhưng ban giám khảo sẽ không nhận xét Các bạn phải chờ đợi cả 10 bàn thi xong Và lúc đó kết quả cuối cùng mới được công bố Em buồn, đừng nói với ai Ây cha, 10 cặp thí sinh của chúng ta hiện nay đang luyện tập ráo riết để có thể thích nghi với bài hát mới và thích nghi với người bạn mới của mình Và chắc chắn là trong vòng thi này chúng ta sẽ chọn được 5 bạn xuất sắc nhất để có thể song ca cùng ca sĩ Phương thanh. Dù được đánh giá cao ở các phòng thi trước, nhưng rất nhiều thí sinh tự xem đây là cơ hội cuối của mình trước ban giám khảo nên sẽ phải cố gắng tối đa. Qua một năm trời thì chúng ta thấy là có rất là nhiều bạn trẻ đã được tiếp cận với các ca sĩ mà họ hàng mến mộ, hàng yêu thích. Các bạn được tiếp cận với lại cái cách sinh hoạt, cách tập giờ tập với ban nhạc cách tập luyện bài vở cách xử lý để các bạn thấy rằng thực sự cái con đường của một người yêu ca hát và có khả năng ca hát đến chỗ thành là người của công chúng một người nổi tiếng thì thật sự là nó cũng không dài lắm đâu mình hy vọng rằng chương trình này cũng góp phần nào đó đem lại cái sự tương tác giữa sân khấu chuyên nghiệp với công chúng thì chính sự tương tác đó nó làm cho cái cầu nối giữa công chúng và giới biểu diễn chuyên nghiệp à, nó trở nên ngắn hơn và ý nghĩa mà mang ý nghĩa của cộng đồng như thế thì tôi nghĩ là chương trình này à, ít nhiều cũng đem lại những cái cái cái cái cái, cái đóng góp đó cho môi trường âm nhạc và cho tất cả các bạn trẻ yêu âm nhạc. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt 12 tháng vừa qua. Một lần nữa Trấn Thành và Mỹ Trâm xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và cả cho Trấn Thành và Mỹ Trâm nữa. Còn bây giờ thì Trấn Thành và Mỹ Trâm xin được thay mặt cho chương trình gửi đến toàn thể quý vị và các bạn lời chào, tạm, tạm biệt. biệt.